chào quý vị phụ huynh, các em học sinh cùng toàn thể các bạn. Lời đầu tiên cho phép Lan Hương xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và thành công tới quý phụ huynh. Chúc các em học sinh có một mùa hè thật là vui vẻ và bổ ích để chúng ta cùng bước vào năm học mới 2021-2022. Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu, thật vinh dự cho trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành lại được đồng hành cùng các quý vị phụ huynh và các em học sinh trong năm học mới được sinh ra từ cái nôi của trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và hiếu học. Suốt những năm qua, trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Hòa Bình. Đến nay, đội ngũ sư phạm nhà trường gần 50 giáo viên với 20 lớp học và 500 học sinh, cùng chung một mục tiêu xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tôn trọng sự khác biệt với mỗi học sinh. Môi trường là môi trường để các em học tập, phát triển sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, thích nghi với mọi thử thách, tự tin bước vào cuộc sống, hội nhập và thành công. Năm học 2020-2021, bên cạnh kết quả cao về các mặt giáo dục, chúng tôi đã có 5 giải, giải nhất môn tiếng Anh, giải nhì môn hóa học và 3 giải 3 môn hóa học, tin học và tiếng Anh tại cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh một giải ba, hai giải khuyến khích tại các cuộc thi trạng nguyên cấp tỉnh, hai giải môn bơi lội, cầu lông và bóng bàn, 10 giải thi trạng nguyên, 25 giải thi Olympic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông, 3 giải thi toán tiếng Anh, 21 giải thi toán tiếng Việt cấp thành phố Đặc biệt hơn cả là thành tích học tập của học sinh khối lớp 9, số lượng học sinh sau tốt nghiệp đỗ vào khối các trường chuyên như trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, trường dân tộc nội trú của tỉnh và các lớp chất lượng cao của các trường trung học phổ thông ngày càng cao. Với những thành quả đã có, trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành tự tin chuẩn bị bước vào năm học mới, hội tụ đầy đủ các điều kiện để vững chắc bổ đắp thương hiệu trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành. Trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành có đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề, trách nhiệm nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ để quản lý, điều hành cấp học. Tham gia công tác giảng dạy là đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Nhà trường có nhiều cán bộ giáo viên trẻ nhiệt tình, năng động, có năng lực chuyên môn, có trình độ, trách nhiệm cao trong giảng dạy cũng như công tác chủ nhiệm lớp Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các cộng tác viên người nước ngoài, giáo viên thỉnh giảng có chuyên môn sâu, được phụ huynh tin tưởng, phối kết hợp tốt để giáo dục học sinh. Với định hướng phát triển năng lực của mỗi học sinh đảm bảo theo chương trình hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Phổ thông Thực hành Chất lượng cao Nguyễn Tất Thành đã triển khai các nội dung theo nhiều mô hình giảng dạy khác nhau, được xây dựng phù hợp với năng lực của từng học sinh nhằm bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi và củng cố kiến thức cho học sinh cần cố gắng theo định hướng, tăng cường thời lượng thực hành, thí nghiệm, hoạt động tham quan điền dã, gắn lý thuyết với thực tiễn, chương trình can thiệp đặc biệt dành cho học sinh hòa nhập, thành lập nhiều câu lạc bộ để thu hút sự tham gia của học sinh, chương trình nâng cao các môn học như âm nhạc, mỹ thuật, thể chất. Trong những năm qua, nhà trường đã xây dựng mối quan hệ hợp tác mật thiết với tổ chức cá nhân nước ngoài để tiếp nhận tình nguyện viên tham gia trợ giảng tiếng Anh cho tất cả các khối từ lớp 1 đến lớp 9, tiếp tục kết nối và thực hiện các chương trình hợp tác giao lưu giữa học sinh nhà trường và các cơ sở giáo dục nước ngoài, giao lưu văn hóa, ngôn ngữ với Đại học Polytechnic Temasek của Singapore, dự án hợp tác quốc tế ASEP với tên gọi Mô hình giáo dục lấy cộng đồng làm trung tâm để phát triển khả năng thích ứng xã hội, học tập vui vẻ hướng tới một xã hội toàn diện, an toàn và kiên cường. We love ice cream. Ice cream. Yes. One bị máy tính kết nối Internet và máy chiếu đáp ứng yêu cầu phục vụ dạy học các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Các phòng học này được trang trí giàu tính nghệ thuật, góp phần tạo không khí thân thiện, an toàn và vui vẻ cho giáo viên và học sinh. Hệ thống các phòng chức năng như phòng múa, phòng vẽ, phòng đọc thư viện, bể bơi, các sân chơi, bãi tập rộng đảm bảo cho học sinh học và hoạt động ngoài giờ lên lớp, tạo cho các em có khoảng không gian thoáng đãng, lành mạnh trong môi trường học tập, sinh hoạt tập thể. Các bộ môn chuyên biệt như âm nhạc, mỹ thuật, thể dục, tin học, tiếng Anh được trang bị đầy đủ về trang thiết bị phục vụ giáo viên, học sinh học tập. Đây là một thế mạnh của nhà trường để giúp học sinh phát triển tốt năng lực học tập cũng như phát triển năng khiếu, thể lực. Nhà trường có đầy đủ các hoạt động dịch vụ phục vụ cho các hoạt động giáo dục học sinh như bếp ăn bán chú được nối liền với khu học tập qua hệ thống mái che kiên cố, dịch vụ xe đưa đón học sinh, dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Tổ chức cho học sinh thực hiện kế hoạch như tìm hiểu về nguồn, các di tích lịch sử hoặc tìm hiểu về truyền thống dân tộc, tổ chức ngày hội STEM, ngày hội học sinh tiểu học, lễ hội Halloween, Christmas, Thực hiện trải nghiệm bơi trên bể nổi cho tất cả học sinh các lớp tham gia bơi theo lịch 2 tiết trên một tuần, diện tích bể bơi, độ sâu đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trải nghiệm thể dục aerobic, bộ môn thể thao giải trí kết hợp giữa âm nhạc và vận động, khiêu vũ nhóm, mang yếu tố thẩm mỹ cao, phù hợp với mọi lứa tuổi học sinh. Tham gia môn thể thao này đồng thời giúp các em rèn luyện nhiều kỹ năng mềm như làm việc nhóm, tinh thần đồng đội, tính kỷ luật, góp phần vào sự phát triển toàn diện của học sinh học 2021-2022, nhà trường tiếp tục tuyển sinh khối lớp 1 và lớp 6, đồng hành cùng các em trên con đường lĩnh hội tri thức hướng tới tương lai. Nhà trường cam kết lấy chất lượng làm tiêu chí đánh giá, lấy sự hài lòng và đồng thuận của quý phụ huynh làm mục tiêu phấn đấu, quyết tâm xây dựng môi trường học tập chất lượng cao. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ban tuyển sinh tầng 1 nhà A2 Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình số điện thoại 02183 895 555, di động 0983 849 383 hoặc phòng tuyển sinh trường phổ thông thực hành chất lượng cao Nguyễn Tất Thành, nhà B3, trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình, số điện thoại 0862 300 881.